Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng túi trường nóng gan. Các bạn mở túi đựng bên trong ra có một dây cắm điện, một phễu nhỏ và một chiếc chốt cao su. Bạn đong nước vào đầy túi, rồi dùng nút cao su đóng chặt lại, sau đó cắm điện tầm 5 đến 10 phút. Khi thấy bóng đèn trên dây sáng tắt là túi đã đủ nóng và các bạn có thể sử dụng.